5 bước để áp dụng cái luật hấp dẫn bước đầu tiên là làm rõ yêu cầu làm rõ yêu cầu có rất nhiều người hỏi kiên à, mình mong muốn có một chiếc xe hơi thì mình hỏi ngược lại chiếc xe hơi đó như thế nào nó hiệu gì bao nhiêu tiền màu gì tiện nghi ra gì nó có những cái combo bên trong nó là gì đồ chơi bên trong nó là gì kiểu dáng nó như thế nào nó là xe nước nào bao giờ mua bao nhiêu tiền mình hỏi hàng loạt những câu hỏi đó để cốt cho cái người đó mình đang cốt tin cho người đó thì cái người đó hoàn toàn mơ hồ và tôi chỉ muốn thích một chiếc xe mà giờ tôi cũng không biết là xe nó hiện gì màu gì kiểu dáng nó như thế nào bao nhiêu tiền thì với cái sự mơ hồ đó thì không bao giờ có thể hút được hoặc là hấp dẫn được cái chiếc xe đó nó đến trong cuộc đời của chúng ta đúng không các anh chị có đồng ý không ạ à? do đó cái bước đầu tiên để làm vật hấp dẫn để ứng dụng thì phải làm rõ các yêu cầu phải làm rõ các yêu cầu nha các anh chị ví dụ như nhà đi tôi mong muốn trong vòng 3 năm nữa tôi sẽ có một căn nhà phải phải đặt ra hàng loạt các câu hỏi và phải trả lời hết tất cả các câu hỏi và chi tiết về căn nhà đó căn nhà đó màu gì nhà đó ở đâu vị thế nó ở đâu nó có bao nhiêu phòng diện tích nó bao nhiêu tiền để mua nó là bao nhiêu tiền rồi nội thất bên trong rồi ngoài thất bên ngoài rồi khu vực bên cái khu vực ở trong khu vực mà cái căn nhà đó nó ra làm sao dân cư xung quanh như thế nào thì nếu như không làm rõ các anh chị à thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể hút được những cái điều tuyệt vời này đến với cuộc đời của chúng ta do đó phải làm rõ cái yêu cầu rõ ràng tạo ra sức mạnh nha anh chị trong trường hợp này rõ ràng tạo ra sức mạnh tại vì khi rõ ràng rồi thì mình mới có được cái sức hút hấp dẫn được cái điều đó đến với mình còn nếu không rõ ràng thì nó mơ hồ và không làm được điều gì cả phải chi tiết cụ thể và thật sắc nét chi tiết cụ thể và thật sự là sắc nét luôn phải rõ ràng trong tâm trí của mình luôn và mình phải định lượng được định lượng là những con số ra ngày nào tháng nào mình có được nó bao nhiêu tiền bao nhiêu căn phòng rồi bao nhiêu mình phải định lượng nó ra thật nhiều thật nhiều những con số càng rõ ràng thì sao anh chị ạ à? nó càng tốt cho cái việc chúng ta hấp dẫn được điều đó đến trong cuộc đời của chúng ta